tình thương hồi đắm tin yêu tràn hòa yêu dấu nơi trong tay dân bước tin trong tim cơ cầu hoa sen trao thánh cao xây sân tái vui nào trong tay hoa niềm cần cùng hiến đời đẹp sao nơi nào cần gọi ta đi tới giờ anh đang nhìn màu hòa thanh thức từ bi nhà nhà chưa cha xưa xưa gia đình vẫn cứ cùng nhau tiến bước lên đường đường thương nghiêng từ vun sới xây dựng tình thương bồi đắp tin yêu tràn hòa điều sâu. tay trong tay sân bước tiếng trong tim thơ cầu hoa sen trao cánh cao xây tờ tái vui lòng trong tay hoa niềm phần cùng biến đời đẹp sao nơi nào cần người ta đi tới giờ ánh nào nhìn màu hoa thanh thức từ bi nhà nhà chưa trang sức sống người người thân thiện hoa